Ok, chúng ta cùng kiểm tra. Doctor này hiển thị có hiển thị nút nốt callback batch dashbar có hiển thị callback. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trên trang chủ bài số 13. Bài này thì chúng ta sẽ điều hướng ờ, đến ờ, hero detail Các bạn có thấy là hash vào chúng ta khi nhấn vào thì cũng không chưa bay ra detail hero của chúng ta nhấn vào thì sẽ có detail ở phía dưới bây giờ chúng ta sẽ tách trang detail ra khi nhấn vào list thì cũng ờ, bay sang trang detail không có list mà khi nhấn vào dashboard thì cũng sẽ bay vào detail ok à, để à, tiếp tục khóa học bài học này thì chúng ta sẽ thêm uh, hero detail ở trong uh, app routing module copy code đã cloud all cho đỡ vướng mắt hero à, app routing module đây chúng ta sẽ thêm hello detail command ở trên này thêm một path nữa ở đây và sau khi thêm ờ, một path nữa thì chúng ta có tổng cộng 4 path à, biến router của chúng ta hàm à, hàng hàng số router của chúng ta sẽ có bốn path như thế này tôi sẽ copy thay lại vào đây. Tiếp tục chúng ta sẽ chỉnh sửa dashbar component hero. Chúng ta sẽ thay bằng uh, link không bằng uh, hàm nữa. dashbar.html <clears throat> chúng ta thay mình thẻ A à? tiếp đến thì à, chúng ta sẽ <clears throat> chúng ta sẽ hiển thị list ở hero.content.html à, chúng ta cũng sẽ thay thay à, thay cái à, button gọi hàm gọi nội hàm thành à, một link điều hướng app à, hero.com.html lần chúng ta sẽ thay đoạn này chúng ta sẽ thay à, cả đoạn này ừ, xin lỗi các bạn chúng ta sẽ chỉ thay mình à, <coughs> từ trong thẻ à, UL thôi chúng ta sẽ loại bỏ cốt thừa ở trong ờ, hero.common.ts chúng ta thay ờ, hàm export bằng hàm export mới chúng ta sẽ loại bỏ cốt thừa <clears throat> chúng ta hãy cùng kiểm tra sự hoạt động có điều gì đó sai sai ở đây rồi sai ở chỗ html selector hero chúng ta sẽ bỏ đoạn này đi ok đã được rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra hero doctor này chưa thấy hiển thị chưa thấy hiển thị detail của hero Vì chúng ta đang để cốt <clears throat> cũ chúng ta sẽ cấu hình lại hero detail ngay tiếp uh, sau đây thôi trước khi uh, đến uh, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ chỉnh sửa stylesheet của hero.component.css code ở số này final code review chúng ta kích vào đây chúng ta sẽ copy đoạn css này mở file lên hero.component.css chúng ta cùng uh, paste css mới vào đây thì uh, chúng ta sẽ đã đổi uh, à, list thành các thẻ A chúng ta sẽ link sang detail nên một số phần sẽ bị thay đổi à, chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa lại hero detail component để có thể uh, link đến này detail thuộc id thì có thể hiển thị hero đầu tiên thì à, ở file hero detail component ts chúng ta sẽ paste hết vào đây à, xin lỗi các bạn chúng ta sẽ thay thêm mới input vào đây import vào đây tiếp đến ở constructor chúng ta sẽ thay đổi constructor thêm à, ba biến row hero service và location tiếp đến thì à, chúng ta sẽ sửa hàm init và thêm mới hàm get hero tiếp đến thì ở ờ, trong hero service.ts chúng ta sẽ thêm một hàm lấy chỉ một hero đây là hàm lấy list hero đây là hàm lấy ờ, chỉ một hero và hero detail ts của chúng ta sẽ gọi đến ờ, service đấy và đã hết lỗi rồi may là chúng ta chưa có hàm đấy ở trong ờ, service nên là bị lỗi ok như vậy là đã gần xong chúng ta hãy cùng kiểm tra đấy các bạn này detail 13 đã hiển thị uh, detail hero ra đây rồi chúng ta hãy cùng kiểm tra lại nữa Last dashbar nhấn vào một hero select restart này đấy, hiển thị ta trang list nhấn vào document cũng hiển thị list à, cũng hiển thị detail cái phần chỗ hero lúc nãy các bạn không chỉnh sửa lại css thì chỗ này sẽ rất là xấu rồi ok bạn nhớ thêm css nhé đây nếu chúng ta để css như cũ trang list của chúng ta sẽ như thế này chúng ta phải à, em sẽ à, mới vào đây ok phần à, cuối cùng trong bài và cũng không kém phần quan trọng đấy là thêm một button patch để có thể trở đi trở lại từ à, detail hello detail ts thêm một hàm go back chúng ta sẽ trở về trang trước đấy của location thêm mountain bike ở trên uh, ờ, html chúng ta hãy cùng kiểm tra lại hero detail component Python bách là nằm trong thẻ disk này nằm trong giữa hai thẻ disk ok chúng ta cùng kiểm tra Doctor này hiển thị có hiển thị nốt của bách, batch dashbar có hiển thị của bách, đấy chúng ta dùng cái uh, rollback này chúng ta sẽ dùng gist.location.back sẽ là back về cái trang trước đấy khi chúng ta nhấn vào detail nếu chúng ta ở list hero thì về list hero và ở dashbar thì về dashbar vậy